Bây giờ thầy à, trước khi trộn thư các em chú ý cho thầy Thầy có một cái bảng danh sách Bảng danh sách chẳng hạn như là bản à, bảng danh sách của thôn chẳng hạn nhá của thôn xã đây là số thứ tự đây là họ và tên đây là giới tính chẳng hạn hay là đây là tổ dân phố Đấy. Các em thêm dòng các em ấn tab ra cho rồi nha Đấy. ví dụ đây là một hai Nam 6 Đấy. các bạn chọn cho thầy ấy à, thôi không cần trình bày được cái đây Nguyễn Văn A này Đấy, Nguyễn Thị B chẳng hạn thầy làm đây là thầy làm à, ví dụ nhá còn các em sẽ làm đẹp hơn rồi Trần Văn C chẳng hạn thầy cảm ơn nhé rồi cảm ơn em vẫn thừa sao không mua cái gì ăn cảm ơn đô thị d, Đấy, ví dụ như thế Được đô thị C Hoàng văn D Ngô Văn Công à, Ngô Văn uh, Hát chẳng hạn Vũ Thị Hoa Tổ dân phố 1 chẳng hạn Đây dân phố 2, dân phố 1 Dân phố 3, 4 chẳng hạn 5 giấy mời đi học đây ờ, chúng ta thấy là cái file này bây giờ chúng ta sẽ lưu trên desktop này thầy lưu này Đấy, desktop nhá thầy lưu gọi là danh sách uh, danh sách đội trưởng đội phó gọi là danh sách uh, danh sách lãnh đạo lãnh đạo thôn chẳng hạn lưu nó vào một file rồi ok danh sách lãnh đạo phô, thôn này nhá bây giờ hết giờ thầy bắt đầu mở một file mới thầy đóng file này lại đóng lại Đó, bây giờ thầy mở file mới thầy mở file mới thầy chọn một cái giấy mời với kích thước là nhỏ thôi kích thước thầy chọn là cỡ thật nhỏ rồi thầy cho vào đây là về kích thước là 15 cm nhân với 20 cm đó thì 15 nhân 17 cm chẳng hạn ok đó. Đó, giấy mời như này nhá ví dụ như thế thế bây giờ thầy uh, sẽ ghi ở đây là Cộng hòa xã giấy mời thì thôi không cần mời mình chỉ ghi là như này à, vẫn Cộng hòa xã chủ nghĩa thì chúng ta ghi là thôn đi nhanh đang thầy đang dạy sao lại đi đồ thôn hạnh phúc chẳng hạn đặt một cái tên như thế à, xã kế hoạch hóa Đó, thôn hạnh phúc đây chúng ta cho thầy này thôi để đây và chúng ta cho cái này ờ, không màu à, không có đường viền tức là border của chúng ta sẽ bằng không các lớp chú ý nhá thế lúc này chúng ta về home chúng ta chọn border bằng không Đấy. rồi bây giờ chúng ta mới giấy mời giấy mời họp thôn họp trưởng các đơn vị hay là trường trưởng xóm họp họp thôn thôi nhá họp thôn tổ thế cái giấy mời này các em cho nó vào giữa Đó. giấy mời xuống dòng này chúng ta cho nhỏ lại nó hôn chẳng hạn rồi xuống dòng chúng ta ghi kính mời kính mời ông bà ông bà nha chú ý như thế này bây giờ thầy muốn nét chấm đến đây thầy nhìn cái con tab đây Đấy, thầy đưa chúng ta nhấp vào đây nhá cho hiện cái tab trái ra cho thầy chúng ta nhấp đến đây Đấy. được chưa xong rồi nhá xong rồi chúng ta mới vào phần đây chúng ta chọn tab chúng ta chọn đặt đây set ok ông bà đó đến đây nhá ông bà kính mời ông bà đầu tiên là à, mình sẽ kính mời ông bà tổ à, chúng ta gọi là tổ dân phố tổ dân thôn tổ dân thôn Đấy, tổ dân thôn số Đấy, đến đây chúng ta bắt đầu lại đưa con này ra đây số mấy chúng ta đưa ra đây của dòng mới còn dòng này chúng ta xóa đi nhớ chưa cái cái cũ là của dòng trên thì chúng ta phải xóa đi không nói lẫn xuống dòng dưới là không được sau đó chúng ta lại vào tab chúng ta đặt set ok thầy làm chậm cả lớp nhìn đấy rồi đến đúng ngày mười tám tháng mười một hai không hai mươi đến trụ sở thôn à đúng ngày này có mặt tại trụ sở thôn để họp bàn về việc tổ chức 20 tháng 11 cho các giáo viên tiểu học mẫu giáo trên địa bàn thôn đấy đấy là cái dưới chúng ta ghi trân trọng kính mời trân trọng ghi chữ trân trọng đấy rồi chúng ta lại chèn một cái bảng nữa gồm hai cột Đấy, chúng ta ghi phía bên này chúng ta ghi là ngày 15 tháng 11 2020 chủ tịch chẳng hạn chúng ta có thể ghi là trưởng thôn thầy ghi hơi nhiều ấy trưởng thôn trưởng thôn à, xuống ký xuống đây Đấy, chỗ này của các em là chúng ta chúng ta cho nó không màu Đấy, no border rồi bây giờ cả lớp chú ý nhá thầy có mẫu này xong rồi thầy uh, ghi nó vào thầy ghi vào computer thầy chọn desktop thầy ghi là giấy mời thầy ghi vào ok xong bây giờ thầy sẽ làm việc như sau thầy vào chỗ phần mailing nhớ chưa thầy mới chọn thầy chọn bảng đã tồn tại tức là use exert list đấy thì chúng ta lên desktop chúng ta mở cho thầy cái danh sách lãnh đạo thôn và cái file vừa xong Rồi Bây giờ chúng ta sẽ làm như sau nhé. Đặt con trỏ vào đây Đặt con trỏ vào đây đã Ông bà nào Bây giờ mình mới chui vào đây Mình chọn danh sách Desktop Chúng ta chọn danh sách lãnh đạo thôn Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này thầy mở lại kia đã nhá đợi thầy một tí ở cái bảng kia đã danh sách Đó. rồi bây giờ chúng ta sẽ rồi tại đây các em chọn cho thầy họ và tên Đấy. tại đây chúng ta chọn tổ dân phố rồi khi chọn vào đây rồi thì chúng ta nhìn nhá chúng ta sẽ view kết quả các bạn nhìn này Đấy, view kết quả nhá bà Đỗ Thị C tổ 2 ông Hoàng Văn Đê tổ 3 Đấy. Thế cái con trỏ của chúng ta lúc trộn thì chúng ta cho lùi nó ra một tí à, thầy uh, quay trở lại bách lại tí nhá thầy chưa trộn vội Đấy, để ra đây này nó hơi xấu nhỉ thế là cái nút tab rồi thầy xóa cái này đi nhé táp đó xóa này đi cách ra một ít xong tab để cho nó khỏi liền vào đây ông bà hai chấm dân số thôn số 2 chấm tổ dân phố số bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khi sau khi nhận danh sách ở đây rồi nhá sau khi nhận danh sách rồi thì chúng ta bắt đầu mới vào đây chỗ này chỗ đây thì chúng ta cho cái trường danh sách là họ và tên Đấy, đây thì chúng ta cho là tổ dân phố Đấy, ví dụ như thế thì khi người ta in người ta cứ thế đến cái file nào người ta in một cái là nó ra tất chứ người ta không cần phải viết lại cho từng người nữa chỉ cần có một cái chỗ kính mời ông bà còn tên là tự động nó ra cả lớp hiểu ý thầy không nhá đấy có nghĩa là nó sẽ tự động chui từ file bảng sang file mẫu cả lớp nhớ chưa các lớp hiểu ý thầy chưa? Tức là cái bảng là chúng ta làm xong chúng ta cất vào desktop hay là vào đâu đấy. Mẫu thì chúng ta làm ngoài đúng không? Xong rồi ta dùng trộn nó vào. Thế thì dữ liệu ở cái bảng nó sẽ nhảy sang bên phần mẫu đây. Các lớp hiểu không? Có rồi thì bây giờ các em làm cho thầy Nha đầu tiên là các em chọn chỗ này để nhận đã đó nhận cái danh sách phần đây là sửa danh sách còn sau nhận xong thì chúng ta mới insert measure file chúng ta vào đây đó. chỗ nào là họ tên thì chúng ta chọn họ tên chỗ nào là tổ dân phố chúng ta chọn tổ dân phố người ta làm như này thì chỉ cần một mẫu nhưng mà tên thì nó tự động nó thay tổ dân phố tự động nó thay đúng không thế với một bài toán là gửi uh, gửi giấy mời cho cả lớp các em thì các em nó sẽ tự động tên nó đến từng bạn một nhớ chưa để giúp cho người ta là đỡ phải gõ lại tên ngồi gõ lại lâu xong chưa các em ok nhá rồi ok bây giờ các em làm cho thầy